Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh nhận định bóng đá, dự đoán kết quả bóng đá của kênh bình luận viên Anthony. Mình tiếp theo sau đây mình và đội ngũ nhà mã bóng đá nhóm chi thể thao sẽ đưa ra những nhận định của cặp đấu đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ Sheffield United và West Ham United được diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 11 tháng 1 2020 trong khuôn khổ ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 vòng thứ thứ 22 thì à, hơn nửa chặng đường đã qua Sheffield United mặc dù là một tân đinh tân binh nhưng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình à, kiếm được 20 à, 21 vòng đấu và hiện tại hệ thống luyện viên Welder có vị trí khá an toàn so với bảng xếp hạng và so với nhóm cầm hiện tại thì à, cần biết rằng Sheffield United đang đứng trên cả những lớn của bóng đá Hoàng Anh những mùa gần đây đó chính là hoặc là Arsenal khi đó West Ham United được đánh giá là một đội bóng không yếu nhưng lại có thế trận chơi thiếu ổn định vì thế họ đang đứng ở vị trí cách nhóm đèn đỏ có 2 điểm và phà vừa phải thay tướng giữa dòng khi sa thải huấn luyện viên Bellerini và đưa David Moy vào ghế nóng thì thực sự đã có những tín hiệu tích cực cho West Ham United trong cả hai vòng đấu gần đây khi họ đều giành chiến thắng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên David Moy Thực sự nhưng điều đó không có thể làm The Hammer có khả quan vì thế khả quan trong chuyến làm khách của Sheffield United thì cần nên nhớ trên sân nhà Sheffield United chơi không tệ, nơi đây là họ từng đánh bại những đối thủ sừng sỏ là Arsenal, Burnley và cầm hòa MU. 7 vòng đấu gần đây nhất khi được chơi tại tổ ấm của mình thì Sheffield United đã 5 lần vượt qua rào cản mà giới nhà cái đưa ra trong khi đấy West Ham lại bộc lộ đó đó chính là yếu điểm khi họ thi đấu xa nhà đây là thông tin tình hình và lực lượng dự kiến của hai đội sẽ diễn ra vào tối đêm nay thì ờ, bên Sheffield United họ gần như không có sự vắng mặt nào đáng tiếc còn bên kia chiến tuyến West Ham United có hàng loạt những trụ cột đang chấn thương và cũng như là bọn họ khả năng ra sân vị trí quan trọng nhất đó chính là vị trí của Mark Noble đây là một trong những vị trí có thể bọn họ khi cầu thủ này không hoàn toàn sung sức à, cho trận đấu vào tối đêm nay thì à, với những tình hình tương quan lực lượng cũng như về mặt phong độ hiện tại thì à, không quá khó khi mà chúng ta dự đoán và chúng ta nhận định rằng nhà cái đã đưa ra mức cược sàn giao dịch châu Á đó chính là Sheffield United nằm ở cửa trên với mức chấp 1 phần 2 thì với tỷ lệ này thì uh, nhóm như giá thể thao đưa ra nhận định tốt nhất uh, cho người hâm mộ đó chính là nằm ở Sheffield United uh, nằm ở cửa trên chấp 1 phần 2 cả trận uh, bên cạnh đó thì đêm nay uh, ngoại hạng Anh cũng như các uh, giải bóng đá khác như cúp quốc gia Pháp hoặc là vòng chung kết U23 châu Á à, rất nhiều trận trận đấu đáng hấp dẫn thì anh anh em có quan tâm thì có thể kết bạn với Zalo góc trái bên trên màn hình của mình à, sẽ được những nhận những kèo ờ, những nhận định và những à, thông tin chuẩn xác nhất về những trận đấu này à, hoàn toàn miễn phí cho anh em cũng cảm ơn anh em đã quan tâm à, theo dõi kênh của mình à, xin một like và một subscribe nếu như cảm thấy kênh của mình à, hay và bổ ích để có tinh thần mình làm những cái video clip tiếp theo cảm ơn anh em